em à, Toàn Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé hôm nay em sẽ hướng dẫn quý anh chị lắp đặt à, à, máy lọc nước Calami nhé xin quý anh chị cùng xem và thấy hay thì hãy chia sẻ lên cho mọi người cùng xem nhé để bảo vệ máy này bảo vệ sức khỏe cho gia đình nhà mình nhé có anh chị em nào vào xem thì hãy comment em biết em chào nhé đây là thương hiệu Calami các bạn này đây là bác thợ đang chuẩn bị đồ nghề đây ạ cái ống nước đây ạ đồ nghề chúng ta toàn búa đục keo ờ, để có dụng cụ các bạn nhé cái này thì ờ, em thì nói sơ qua thôi quan trọng cái máy của chúng ta này, quan trọng cái máy của chúng ta đằng sau các bạn cái dây để bác thợ đã nắp vào hai dây đi các bạn nhé dây trong máy có sẵn rồi có quyển sách hướng dẫn sử dụng nữa các bạn nhé cái này muốn lấy thì mai mốt chân nên để cái chân mình nó sang trọng hơn cái chân inox hay là chân gỗ cũng được rồi rồi uh, chào uh, à, LQD nhá chào uh, à, giá cà TV nhá để đó để đó cũng được để như vậy cũng được hay là xoay ngang ra tùy theo để nhau cho tiện được để ngang ra vừa cái giấy vừa cái giấy để, để, để, để, để, để, để, để, để, để đây là muốn là bảo vệ sức khỏe gia đình mình thì phải mua cái máy lọc nước này các bạn nhé khóa nước khóa nước khóa nước trên bồn đấy để nó xả bớt đi xả xả nước để khóa nước để ờ, bỏ vào trong nhá rồi để cho em ờ, chia sẻ lên ờ, trên trang nhóm một chút nữa quý anh chị nhá rồi bao nhiêu tiền à cái này là giá 6 triệu nhé bạn à, LQD nhé của Nata, Nakami đây của Nhật Bản liên doanh các bạn nhé đây trong hệ thống à, cái à, bộ phận nóng ở trong đây các bạn nhé nó bốn nó chín lõi các bạn nhé một bình chứa bằng nhựa to ở dưới này đây được 10 lít nhé cũng đó cũng là thương hiệu của Nhật nhưng mà tên nó khác phải hiểu thế thôi chứ toàn nên sản xuất tại Việt Nam khác thì khác không sản xuất tại Việt Nam mình hết nó chỉ có tên thương hiệu nói là um, uh, mua bản quyền thương hiệu thôi đây cái này là để tháo cái uh, cái cái, cái uh, ống nước các bạn nhé còn đây để sách hướng dẫn này, quý anh chị nào xem này cần thiết thì xem sách hướng dẫn nhé đây là toàn bộ hệ thống hướng dẫn đây bằng tiếng Việt của chúng ta các bạn này đây là vòi hệ thống vòi trên nhé để để tạm được rồi còn dọn đàn với vất đi cứ từ từ không nóng vội đấy có bình bình lọc nước kia, kia về thấy à, nghe nóng vội quá chuẩn bị uh, tiền đi để trả cho họ như cái uh, bà hiền bị đó nhìn hệ thống trong kìa nó hiện đại không thì nhìn hệ thống trong á vỏ lọc lê này hiện đại như này bằng này không đó nhìn thì biết cái màng lọc này không cần à, không cần phải à, thay nhá cái này thì vệ sinh rửa thôi có hai ống sơ cua rồi ba ống để vệ sinh thôi cái đó cả đời không phải thay còn ba ống thì phải thay

thì cũng được sau đấy đóng cái giá chân lên thì đấy làm gì làm thôi rửa đấy làm gì anh trương rửa sau sạch sẽ nó rửa thế xả nước đi cho đủ để nước dùng nó khóa một tí thôi nó mở ra có mở ra một một tí nước để rửa ngay rửa giấy rửa giấy đấy chứ xả cho thùng đi để rửa giấy thôi mở nó còn 10 phút là xong còn ờ, đến khóa đến khóa đến khóa lấy nhau được nữa đủ nước dùng nữa cái này bác nằm ờ, trong ờ, ấy à nằm mình mấy em nằm chung hay mình nằm công hai vợ chồng bán được thế bán niềm nở khách hàng được tụi bọn tôi đi dạo một vòng rồi nhé vì đâu khách đến tôi bên em kinh doanh sơn nhưng mà cái gì mình làm phải đúng mình tư vấn cho họ cho thỏa mãn thôi Thế đi mấy đi mấy tiệm mà nghe tư vấn không không, không thấy hợp lý gì thôi. Đúng đó, không vui vẻ thì chỗ nào cũng vui vẻ nhưng quan trọng phải tư vấn ờ, cái biết vì người mua không biết đâu. Người bán biết chứ người mua không thể biết được. Để này cho đi này dễ này đó. rồi bắt đầu thợ đang lấy ống nước kia các bạn nhé anh trường ơi anh trường ơi xài thêm một tí nữa đừng có xài nó nhỏ mở nó một tí nhỏ nên nước chảy hiểu không đừng khoan quá hẳn à. mở bé bé cho chảy á hệ thống à, hoàn toàn tự động cơ chế thẩm thấu ngược màng nọc Go à, Phoenix cái này là chưa chưa chưa chưa tí nữa nhỏ đi được được rồi khóa đi khóa đi khóa đi khóa khóa hẳn đi khóa hẳn đi khóa hẳn đi khóa hẳn này xuống sau đứng đấy đứng đó luôn nhé để tí mở nhé đứng đó đứng đó đây là 9 12 tháng là thay một lần các bạn nhé đợi chút nữa cả thằng nát đó không nay đi thuốc kìa nói được uh, ờ, 7 tới toàn tổng thể 7 ký cả các bạc cả các nát nhỏ nhỏ Rồi, mở nước anh cho ơi mở đi xuống mở hẳn ra xuống đi tí là nước sẽ bùn vào đây vào đây nhé các bạn nhé chưa mình chưa chưa đấu nước bạn chưa cắm điện các bạn đây của Đại Việt các bạn nhé bình à, lọc nước à, Kanami à, của Đại Việt ạ tập đoàn cũng tập đoàn mạnh đây mình biết sơ qua về cái Đại Việt rồi các bạn nhé Đại Việt này có làm ở cả bên Sơn mà Sơn Đại Việt làm rất rất nhiều số lượng rất nhiều các bạn nhé à, đó, được đó. ra đấy khóa đó được rồi con dao cái con dao sắc cắt để cắt gần ông như là cái cái cái cắt ông để dài dài chút thôi để nó sau này nó chuyển đổi nó dễ để vậy được chứ hay để dài dài để họ cắt ống đây bên cắt ống à. tính để ra đang gặp kênh xích xích xích xích từ xích đi cứ xích đi tí chêm sau cứ xích vào đi à, để, để, để nước ờ, tí chêm bên đóng chân sau ưng kiểu răng này đi kiểu đó như vậy khả năng được đấy đừng cho quá được tí mình chêm sát vào tường sát vào tường sát vào tường ý sát vào tường á bên em tí nữa À, muốn đường tiến bán à, tủ lạnh kéo hay là khoan đóng đinh cũng được mà đóng là giữ nẹp để cho cố định thợ đang à, cắt để đấu nước vào các bạn nhé được uh, chắc cũng khoảng đường uh, à, và cá lát thì chia ra mỗi thằng được uh, may ra được không biết đường nửa ký không đường nửa ký à, ôi bắt được con gì thì đi bắt chứ không bắt được nó mà ộp nó mà về nữa à vẫn dùng được ở à. nước này không đủ không bỏ nước nữa thôi bỏ nước đừng nước rồi hệ thống máy ra đang lắp đặt các bạn nhé chào chị Thúy nhé từ nãy chưa chào chào chị cô sống Phần An nhé em ờ, đang ờ, mãi nhìn bác thợ quá chưa nhìn lên màn hình ờ, không biết ai vào xem ạ chị chị Thủy quen cuộc sống ở Phần An không chị chia sẻ cũng hay nhá chị đây cũng tuổi không may chia sẻ hay lắm chị ạ cũng chắc ngang với chị Thủy đâu chị Thủy ca hay nhá hôm qua đi ăn nổ dê ngon chị nhỉ em vừa xem của chị xong ạ à. rồi bác thợ đã đấu nước xong rồi giờ hệ thống à, đang à, chuẩn bị trong máy nhá dạ, điện điện cái điện rút ổ cắm tạm đang được máy bơm thế một đoạn thôi để mình có dây tới là được ống này ống nước thải đấy không dạ, cứ bỏ đấy ông thải cứ để đây dạ, xong sau đấy ưng bể chỗ nào thì để cố định tính sau cái ống này hay gãy lắm mà ống giòn à hay sao vâng, ống dẻo thì sợ gì à, để đừng, cái này để thường thường cái này, máy này để trong nhà mới kia về lần đầu tiên phải xúc rửa chứ dạ phải xúc rửa chứ vì ra sản xuất thì nó chưa được sạch sẽ cái ống ờ, cái bình nước này để ờ, uống cho đảm bảo gia đình sức khỏe nhá chị ờ, chị Thủy với chị cuộc sống Phần An nhá với một bạn đang xem với bạn nào nữa mình chào rồi bạn là, là QD phải không hãy qua bên nhà nhau chơi nhé các chị nhé hai chị nhé bạn uh, giái cà nữa giải cà tv hãy qua nhà để con men à, lại con men nhá tháng nay em cũng chia sẻ em mới học được cái à, chia sẻ trên facebook các bạn nhá trên trang panpet ạ trang pet giờ là kiếm tiền hơi ngon hơn facebook hơn youtube các bạn nhé em thì cũng dạ cuộc sống phần an rồi chị thủy chào cuộc sống gần phần an rồi từ hướng quan ok chị ạ ngày lễ mà cuối ờ, cũng ờ, cuối tuần nữa nhân nhân nhân nhân tiện ờ, thứ bảy chủ nhật thì máu chảy về tim thì cứ phải đi ấy thôi chứ nhiều lúc phải đi đổi gió đổi máy ăn uống nhà hàng chút chứ bên nó cũng được tắm tạm bên nó cũng được tạm mà để dưới đất là phí đi để thấu điện sau á có điện chưa tạm rồi nhá rồi máy nghe máy máy khởi động được đúng không dạ. nghe máy chạy ù ù rồi trưa nay ờ, ít người xem tí nhỉ à dạ hôm nay thì em ờ, tình cờ đi ấy xong rồi em ấy ờ, luôn chị ơi mà thường thường có có hóa đơn trong hóa đơn giấy tờ trong hóa đơn hệ thống nước đang chảy vào nhé các bạn nhé mở nước rồi Đấy mà cái cái đèn xanh này sao đấy là tự ngắt à cái đèn đấy ấn à à à chứ không phải đèn tưởng đèn cái xanh xanh này áo nước khỏe rồi tức là khỏe rồi không cần phải hệ thống bơm ấy. cái thằng này là tôi chưa chưa chưa chưa đọc công suất là bao nhiêu watt ấy. À và thế thì họ sẽ còn nghiên tiếp trong bản hướng dẫn thì mình cũng đọc chưa đọc kỹ thì chưa tham khảo các bạn nhé đây là hệ thống lắp đặt này. họ đã hướng dẫn cho mình đây này ngắt nguồn điện cái gì à, tôi rút ra đây nhé có sách hướng dẫn các bạn nhé mới đầu là xem bác à, em review lên cho bác thợ lắp đặt ạ anh ơi nhà thủy hỏi sản phẩm à, anh ơi cho thủy hỏi sản phẩm sao anh em vẫn chưa hiểu ý chị thủy nhé chị thủy anh ơi cho em hỏi sao anh chị cô tương tác Thủy mà Thủy tương tác lại bình luận thì không được ấn nút đỏ không được à cái này khả năng bị lỗi gì đấy chị nhá em cũng chưa gặp cái trường hợp này à, chị Thủy ơi nếu chưa được thì thường thường là nếu mà chị là xem nhiều nó đánh mình bam là chị phải à, xem không để đó đừng có like nhé một ờ, thời trước này em hay bị cái vấn đề mà bị like không được đấy nhé là chúng ta nên không nên like đi chúng ta chỉ comment để lại cho anh em biết thôi còn để khoảng trong vòng một tháng này quay trở lại là lại vô tư thôi chị thủy ạ em nghĩ đây cái cái về vấn đề của chị này cũng như vậy đấy trong vòng một tháng chị xem chị cứ để chấm phẩy để anh em ta biết là được rồi còn nút đỏ không được tức là chị nói nhấn nút đỏ à bấm ờ, ờ, bấm nút ờ, nút nút đăng ký à nút đăng ký thì bấm được chứ chị cái đó thì khả năng chị tắt máy chị bằng dùng bằng điện thoại hay bằng máy tính chị thủy cái máy tính mình tắt đi khởi khởi động máy tính nhiều lúc nó cũng hay bị sự cố đó em một thời này cũng bị cái cái, cái dạng bình luận đấy nhé à, xem thì hãy xem xong một chút nữa hãy tay cho em nhá anh em biết ờ, biết ờ, rồi thủy ơi à rồi bác thợ đang ờ, chỉnh vặn cái đã bị như vậy à chị như vậy thì nói với thủy với ờ, chị cuộc sống ờ, phần án em thì ờ, chưa bị cái trường hợp đó em thì chỉ bị cái like này như hôm nay không được ạ à, em để một thời gian em còn men lại thôi kiếm một cục gì đây trên đỡ đỡ đỡ cập kênh hệ thống nước đã vào rồi nhá tí bọn em sẽ xả ra thôi nhé thì em cũng chỉ xin phép trong một phút nữa thôi ạ để là đỡ khỏi mất công thời gian quý anh chị và các bạn xem đã ủng hộ trong hơn 17 phút qua em sẽ tranh thủ khoảng tầm một phút em à, dừng đây nhé vì à, cũng à, xong rồi chuẩn bị cái tô nước ra rồi là hệ thống nước đang vào nên quý anh chị thấy này máy đã đã kêu rồi đó điện này bọn em đã gắm điện lên trên này cái này thì em bên em vẫn bình thường không bị gì hết chị Thủy cái chị hỏi đó thì em chưa bị em chưa chưa chưa, chưa biết ý kiến nhà Thủy nói sao kỳ máy giặt <laughs> cái này máy lòng nước ạ à mấy lòng nước uống can canami nhá mình lọc à, nước là mình uống trực tiếp luôn hoặc là mình à, nếu người à, kỹ nữa thì chúng ta nó đun nước sôi thêm nữa thì quá tốt rồi rồi quy trình bên em hướng dẫn lắp đặt đơn giản vậy đã xong rồi quý anh chị nhá toàn bộ đồ nghề đây ạ rồi cuối video em Tony Tiến thì xin phép dừng đây nhé xin quý anh chị xem và nhớ tặng cho em Tony Tiến một like ạ và anh chị em chưa bấm nút chuông hãy bấm nút chuông rung nút chuông luôn để là người đầu tiên nhận video mới nhất khi Tony Tiến phát nhé em xin chào uh, quý anh chị nha chào cuộc sống chị cuộc sống phần năm chào chị thủy nha giờ gần gần trưa rồi em xin chào nhá ok máy nóng lạnh dạ đúng rồi chị ạ rồi em tổng chào nhá rồi chào uh, ngô minh uh, nguyên mới vào nhá rồi xin tổng chào uh, các anh chị đã xem uh, em 18 phút vừa qua nhá rồi em chào cuộc sống việt nam chào uh, bạn uh, minh ngô chào